xuân nay tôi ra thăm Hà Nội Như chiếc lá xa cạnh về coi người ơi Hồ gươm đây gương mặt vàng rạng ngời nhặt cánh đào rơi luôn bồi hồi trong già như chim phiêu bạc phương trời nay về giữa xuân thủ đô đất trời ngời lên sắc thắm gió xuân mơ màng đầy đưa mấy cành đào tơ nắng xuân la đà rụng trên bờ dài mái tóc dáng em thôn dài má hồng ấm nụ cười duyên em ơi không phải kẻ tình si Cũng không phải là lãng tử mượn đó đào kia Để tương tư hình bông mà chỉ bận khoăn với trái tim rung động Khi lần đầu tiên hạnh ngộ với quan đau hồng tươi già hương vị ngọt ngào Không kêu xa không mượt mà quyến rũ Sao tôi mơ màng ấp ủ bấy lâu nay vượt đường dài nào ngại gió phương Nay được về đây giữa lòng Hà Nội trời đất vào xuân đào ơi đừng nỡ dồi để tôi được bồi hồi nhìn đại qua hé nở đã tình như thầm thương chuyện của đôi mình anh trai miền nam phải lòng cô gái bắc bởi giọng nói ngọt ngào e ấp cánh đào tơ tôi mơ màng dệt mộng vào thơ kẻ bắt người nam đâu ngờ nồi dầu xuân qua nơi thơm đường em qua Gió lai lai dường qua trao tình Tình xuân lứa đôi mình Nhớ nghe em nơi này hồ gươm Chứng minh cho tình đôi lứa cánh chung tình đào ơi cánh qua chung tình nắng nhẹ cành qua thước ta trong nắng mây hà nội ơi mùa xuân đang tới xin hãy cho tôi hương tròn phúc anh hồn tôi đang chờ được đóng đầy một tình yêu thơ ngay trong sáng một cành đào vừa mới đơm bông thương sao đôi má em hồng thương rồi nhắn nghĩa giờ thành thơ Hà Nội bao giờ cũng lắm mộng mơ Cô gái nhỏ bên hồ chờ đời Mai tôi về phương Nam mang theo hình bóng ấy Và một cành đào vừa mới đơm bông Gửi lại em trời xuân qua nắng tình anh chồng sâu lắng tâm hồn tôi nghe trong già dạ bồn chồn nửa đi nửa ở lòng không muốn về người ơi giữ chọn câu thề mùa qua đào dân không hề phôi pha